mình chào mọi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tải video trên youtube về điện thoại một cách dễ dàng nên các bạn vào youtube và tìm kiếm cái video mà mình muốn tải về mình lấy luôn cái từ khóa đồ ta không được nào này không muốn tớ có video à, này chia sẻ cho trên kênh và online về đây thử công dụng của tay là Tukin mình chơi cờ đẹp thì mình cứ cờ đẹp thôi mình đã cờ đẹp rồi cho nên là vào và mở này nó bị lỗi rồi lại đây là vô diện chính của nó mình nhập bấm vào ô tìm kiếm dấu vào liền đã hò tìm kiếm đó trở về bình thường trở về rất nhanh xong rồi hoặc ra vào, à, vào, vào, vào một video của mình để mình xem về chợ khó được kìa mình cũng thấy bọc là tiếng được vì à, số lý do về bọn huyền và video này là hết như thấy à, video hay nhớ nhấn like chia sẻ video và đăng ký kênh của mình